Neuroblue vừa pick update gồm nhiều chức năng mới lạ, danh hiệu hào quang mới siêu đẹp luôn anh em ơi. Ngoài ra còn cập nhật nhiều tính năng mới để hỗ trợ người chơi. Còn tri ăn anh em gift code miễn phí toàn server nữa. Còn chăn chơi gì nữa, hãy tải game để chơi game cùng mình tải neuroblue.com nha. Mua nick, mua vàng, mua gift code, hãy truy cập ngay gablue.vn. Đặc biệt, trên shop còn có random 20k, 50k, 100% trúng thưởng mọi dịch vụ Neuroblue đều có tại galo.vn nha anh em ơi. Ngoài ra, anh em có nhu cầu thanh lý nick tự động hãy truy cập ngay ngọcrongblue.vn như thường lệ bây giờ thì mình sẽ tổ chức giveaway cho những bạn xem video trên kênh của mình nha thì các bạn tham gia thì bước một là các bạn đăng ký kênh cộng nhấn chuông thông báo này bước hai là các bạn like video cộng cái comment mà được ghim dưới video ấy, và xem video của mình phải trên 3 phút nha thứ ba là các bạn comment tên nhân vật cộng server và bước cuối cùng là các bạn like video của mình cho đủ 500 like nha thì mình sẽ chọn năm bạn may mắn mua bạn là bao giờ tỏ vàng thì à, các bạn CVD của mình nó càng lâu thì chúng sẽ càng cao nha các bạn ơi và bây giờ thì mình sẽ tìm ra ba bạn may mắn để trúng giải của mình trong clip trước nha thì video nào của mình thì mình thấy anh em cũng không có cho mình đủ cái chỉ tiêu cả rất là buồn luôn thì bây giờ mình vẫn sẽ chọn ra ba bạn may mắn để trúng giải nha thì xin chúc mừng bạn đầu tiên à, đó chính là bạn à, đại hiền nhân ok bạn thứ hai chính là bạn cao long và bạn cuối cùng à, đó chính là bành thị bảnh nha Hello xin chào anh em rất vui vì được lại anh em trong cái video ngày hôm nay Ok hôm nay thì mình sẽ đến với một cái video về coi hạng mục thiết ba. thì à, đầu video thì mình xin chúc anh em có một uh, cái buổi chiều thật là vui vẻ và gặp nhiều may mắn nha rồi hôm nay thì uh, sẽ đến với hạng mục kit ba. thì uh, admin đã update uh, sức mạnh của đệ tử là sư phụ và đệ tử là 210 tỷ rồi nhưng mà con hàng một cái bài mới 190 tỷ thôi thì mua nó về đầu tư là hơn chục triệu rồi thì nó chỉ mới có được 190 tỷ thì hôm nay ờ, mình rất là bay khoăn và mình suy nghĩ thì hôm nay là mình sẽ quyết định là mình sẽ đổi con đệ tử này nha anh em con đệ tử 30 180 tỷ sức mạnh tại vì sao tại vì bây giờ up lên 200 tỷ sức mạnh là má chỉ số thì cực kỳ là khó luôn nên là mình quyết định đấy là mình sẽ đổi con đệ tử này thành ờ, một con đệ tử khác nha anh em đó thì mình vừa đổi vừa up sư phụ lên 210 ờ, tỷ luôn thì uh, tuy rằng là thấy nó cũng khá là tiếc nói các bạn tại vì cái điện tử này gọi là mát pin rồi bây giờ đỡ đi thì nó cũng khá là tiếc nói nhưng mà biết làm sao bây giờ anh em à, khá là tiếc luôn anh em ơi đỡ đi thì à, tốn rất là nhiều tiền bảo là tốn kém nhưng mà mình vẫn sẽ quyết tâm là mình sẽ đỡ con điện tử này up lên một uh, up lên 180 tỷ cho nó mát chỉ số nha tại vì up lên từ 180 tỷ mà lên 200 tỷ điện tử 30 cực kỳ là khó cực kỳ là lâu luôn anh em ạ à. đấy đây là hy vọng rằng là anh em sẽ hiểu cho mình và hôm nay thì mình sẽ quyết định là mình sẽ đỡ con điện tử này sang một con điện tử bình thường hơn thì nó là cực kỳ tiếc luôn anh em ơi nè, thì đồ điện tử thì nó đã sách 8 sao rồi anh em cấp 8 hết rồi nè thì giờ đỏ thì nó cũng khá là tốn thời gian nên ốp lại nhưng mà chơi rồi mua vip thì mình phải đầu tư hơn người ta đúng không anh em ok bán bán mẹ nó đi nhìn nó tù vải kiểu thế nào thấy không bây giờ là phải 199 tỷ thì mình mới ờ, mở dài sức mạnh được thì mình sẽ bán bớt trong rương nha thì hôm nay là quyết định là mình ngồi úp lại con điện tử này anh em ạ chứ bây giờ mà nó khá là cù bắp rồi nên là cũng ờ, không thể nào mà cứ để nó như vậy hoài được đúng không anh em ok giờ mình sẽ bán bớt mấy cái này đi ha thì uh, cái tiết này thì uh, đầu tư khá là nhiều vào rồi anh em ạ bây giờ mà cứ để nó cùi cùi thế này thì mình rất là thấy là quá đáng đúng không à, hôm nay định đổi điện tử này thì con điện tử 180 tỷ mà đổi thì còn kỳ tiếp luôn anh em ạ thực sự luôn ấy nếu mà cho mình lựa chọn khác mình điện tử mình có thể up lên 210 tỷ nó mất chỉ số được thì mình sẽ không đổi đâu nhưng mà như sao giờ đi ơi ok bây giờ thì mình sẽ quyết định là mình sẽ đổi con điện tử thôi nha anh em hơi bị tiếc nhưng mà mình sẽ đổi lại ha giờ thì không đổi thì nó thọt với người ta quá nên là quyết định đổi nha đó xem lấy thấy ra gì chưa nha điện tử thì skill là mát pin luôn calip camera thái dương khỉ mát pin luôn ok giờ mình sẽ đổi nha cực kỳ là tiếc luôn mà nhưng mà đổi thôi tự sẽ ra luôn này trời chỉ số như cái đầu bùi nhưng mà bạn ấp được các bạn đổi đi còn nào sẽ đánh con cao cho nhanh các bạn vì tí cùng 180 tỷ ấp biết bao nhiêu công sức của mình anh em ơi nhưng mà nó phải đổi thôi đổi ra mình up lên uh, à, 210 tỷ xong rồi mình sẽ đi uh, up mua kiếm xe con điện tử Mabu mình kiếm lại con khác nha các bạn rồi tự tử ra này chia bằng 4 đánh Galit ok bước này đi rồi cửa hàng Santa nè rồi, ừ, ừ, ừ, dạ, bây giờ thì mình sẽ đi đẳng à, cấp cái skill này lên cấp 6 nha 4 5 bây giờ không có skill hai luôn các bạn 6 nhưng mà vẫn vẫn xài vẫn à, vẫn ấp được thôi tại vì để tử bên gặp rồng lốp khá là nhanh các bạn đó chung là khá là tiếc nuối các bạn rồi là clip 7 này ở xanh thì cái kích mình ra khỏi bàn luôn rồi ban hội tối đa rồi thanh niên kia như nãy mình đang làm clip mình đang quay ấy, cái có thanh niên kia xin vào mình không online mình không cho nó kích ra luôn các bạn <laughs> má nhiều lúc cậu không biết nó làm sao luôn ok giờ thì à, đi ấp thôi tại vì là con địa tử này nó chỉ cùi bắp thôi nên là vẫn chưa có xài được uh, mấy cái món đồ à ok mình sẽ đi con này ốc nha có có bùa chưa nha à. mình chưa ờ, để coi có bùa hết rồi nè anh em giờ thì chỉ đi qua đi ốc thôi à. ok nè ít ba này các bạn xài mấy cái này gì xài được không xài được ha đánh cho điện tử của sư phụ nữa Ố, ui trời ôi, ấp cái này thì cực kỳ nhanh luôn Rồi Chỉ còn cái vật phẩm này là ăn được thôi các bạn Bây giờ chỉ đi ấp thôi Nó không có cái sự kiện ờ, để mà mình đi ờ, tay tìm mang sức mạnh nhiều lần Nhưng mà như này thì vẫn ấp ok các bạn Ấp lên ờ, mát chỉ số thôi Đệ tử này, tấn công, đấy thì bây giờ up vào đệ tử này lên tầm khoảng 80 tỷ 120 tỷ xong các bạn đợi tự up lại á thì à, nó sẽ tăng lên rất là nhanh luôn các bạn ok đấy 200k liền các bạn up cực kỳ nhanh luôn đấy thì mình thấy thì cái này up bá cháy giả mang luôn ở gần rồng luôn các bạn các bạn up điện tử thì nó tốc độ mình nó lên sức mạnh thì phải nói là siêu quả chét luôn các bạn có một xíu là lên 150 triệu thôi à, giờ thì mình sẽ đi kiếm đồ cho nó ha <laughs> ở xanh mình thì à, mình xài toàn là cái đồ vip thôi sợ điện tử xài không được các bạn cay thế rồi tại vì là 7 triệu sức mạnh thời xanh giờ phải đi tìm mấy cái món đồ cùi cùi nữa chứ không có đồ nữa các bạn ôi trời ơi giờ có đồ nữa ấp lâu nữa các bạn ơi ok để để tử mà bư lên mình sẽ đập cái sái ca 8 sao gì để tìm sức mạnh cho đệ tử ha rồi ok sức sánh đi à, đệ tử xe da nữa chứ <laughs> giờ không có đồ nữa chứ khó chịu thật sự luôn đấy Bên này không bạn à, ốc cực kỳ nhanh luôn đấy để mình đi qua bên thung lũng nó hết ốp ha đó, giờ thì cái con đồ này mình xài không được luôn cãi chưa má giờ kiểu đồ sư phụ hồi trước uh, biết quá đấy. giờ nó toàn là mấy cái món đồ cùi cùi xong ốc không nổi cay không nhờ cái là ờ, cay ok mình sẽ qua thù lục năm mới nha có một xíu ở lên cho năm triệu à anh em ơi anh em coi này nhá thấy không 5 triệu nè chung là úp đệ tử uh, rất là nhanh nên là anh em cứ thầu mà đổi ốp thôi giờ thì chưa đủ sức mạnh luôn cay thế rồi à? mình xài giáp ba nữa chứ ok giờ mình sẽ xài cái ra cho nó nha đấy thì quyết định cũng khá là cay đáy đó các bạn mới ngồi đổi điện tử đấy chứ mình cũng không đổi đâu tại vì là nó khá là tốn kém nữa nhưng mà lỡ chơi rồi không đổi thì nó sẽ bị thọt với lại những anh em khác là hơi phải đổi thôi đồ thì chắc là tí nữa thì mình sẽ đi đạp thôi anh em giờ mình sẽ con điện tử này lên uh, 100 uh, 100 tỷ xong rồi mình sẽ đổi mình ốp lại tiếp cho điện sư phụ nó ốp cho nó nhanh các bạn kìa chết rồi đấy mẹ tao nuôi mày lớn nó mày chết hả ok xài cái này vô cho điện tử này ok luôn cái radar này thì 150 ờ, triệu mới xài được các bạn đi thật sự ấy ờ, chung là bây giờ up cực kỳ nhanh thôi các bạn nó một xíu nữa lên à không có sự kiện gì luôn nha thì uh, vô bản đồ kho báu thì nó sẽ nhanh nữa nhưng mà mình nghĩ là bản đồ kho báu ấy anh em chỉ nên uh, up ở bên uh, up ở bị tử ma bư thôi thì uh, vài hôm nữa thì mình sẽ vào uh, quản kho báu up điện tử ma bư ha chứ còn điện, điện tử này up điện tử ma bư thì mình thấy nó cũng khá là sida ôi trời ơi 29 triệu luôn rồi nè úp điện tử cũng khá là nhanh đấy chứ nhờ mà mình không thấy nó bị chậm cái gì á hay là mình để mình chạy qua bên năm ba úp đi anh em uhm, thành phố về ta này mình đã bảo úp cho nó nhanh à, mình đã tôi bom đậu được mà đúng không ok thì, uh, xong rồi cái mình cứ mình treo ốp mình kho báu thôi treo ốp trong được kho báu thôi anh em đâu có gì đâu mình năm hết đó mà thả hồ luôn rồi đệ tử đấm ờ, sáu bay cào hết anh em à nhanh vải tèo luôn đấy rồi lại chết không biết tin điện đệ tử mà nó cùi đến như vậy sư phụ mày đẳng cấp như thế mà sao mày cùi thế lên hái lên không bê tiếp úp cực kỳ là nhanh luôn rồi 49 triệu rồi up lên luôn 150 triệu để kết thúc video ha thật là hôm nay thì khá là tiếc anh em ơi không tiếc là điều mình nói mình không tiếc là một cái điều gì đó rất là giả dối ấy tại vì điện tử 180 tỷ điện tử hoa bư rồi rồi anh em ơi nó sắp lên 150 triệu rồi nè đó rồi cái nhanh luôn để coi skill gì đây rồi để coi ra skill gì anh em mẹ mày là cái gì đây ơ à, không đấm luôn à ui sổ antomis hơi kệ chơi đỡ các bạn bây giờ không quan tâm gì cái skill đâu giờ đếm sức mạnh thôi mà thì à, các bạn lên 100 lên 190 tỷ á các bạn up bàn thì tự thì nó sẽ nhanh hơn nha chứ mà bạn ốp vàng siêu phụ thì tới một quýt luôn đặt dạ. uhm, mua bị 150 ngọc này mua 5 cái đi 6 cái ok giờ thì chắc đi đập đồ thôi em giờ ốp như thế nào ốp tới một quýt luôn á thật dạ. giờ phải đi đập đồ thôi máy bỏ này đi cho mấy công bấm nhầm nữa bấm nhầm nữa <laughs> Ủa, bài luôn cái ra là blue ba rồi khóc luôn á rồi xong rồi cái à, xong rồi cái à, mắc luôn à, <laughs> cái à, cái trang hit nữa ngồi khóc thiệt luôn các bạn ạ à. ok thì uh, chắc là video ốp điện tử mình nữa ta thôi nha clip sau thì mình sẽ làm một cái hành trình khác cho anh em xem hy vọng là anh em xem clip của mình thì uh, bỏ ít thời gian để nhấn nút like và nút đăng ký kênh ủng hộ mình nha cảm ơn các bạn đã bỏ đã theo dõi video này xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha bye bye